Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn Thì trong clip ngày hôm nay, bên Tấn sẽ à, cho anh em cùng xem, đấy, test luôn cho anh em xem về à, cái chất lượng cái tốc độ báo và cái độ chuẩn xác của cái con máy đánh bài cao cấp nhất của bên tấn hiện nay anh em nhé đấy thì cho anh em cùng xem này đây chính là con máy đánh bài cao cấp nhất của bên mình hiện nay đấy con máy đánh bài này là con máy CAC 700 đấy con máy CAC 700 anh em nhé hình thức thì à, giống một con iPhone 8 Plus bình thường anh em có thể thấy đây rất là ok cho anh em đúng không đấy mình sẽ test luôn cho anh em cùng xem này với cái con máy này ví dụ như là mình sẽ test cho anh em khi mà anh em đi chơi liêng đi đấy test cho anh em khi mà anh em đi chơi liêng thì uh, tất cả các cái mã hay là các cái cài đặt ở đây thì uh, anh em nào mà muốn biết chi tiết cụ thể thì có thể là vui lòng là liên hệ trực tiếp đến cái số hotline trên màn hình cho mình đó anh em thấy không ạ 0564177777 đấy anh có thể liên hệ trực tiếp vào đó hoặc kết bạn nhắn tin qua zalo cho bên mình đều được đấy còn ở trong cái clip này ấy để mà không phải để anh em mà mất thời gian thì mình sẽ test luôn cho anh em cùng xem về chất lượng độ hiệu quả và tốc độ báo của con máy này tại sao nó lại là con máy cao cấp nhất hiện nay anh em nhé đấy mình sẽ test cho anh em ví dụ như trò chơi liêng này đấy ở cái trò chơi liêng này thì nó sẽ có hai cái chế độ báo mà anh em hay sử dụng nhất đó là chế độ thứ nhất đó chính là cái chế độ báo mà báo nhà nào lớn nhất cho anh em đấy là giúp cho anh em nó có thể biết được nhà nào lớn nhất là anh em đánh dễ dàng hơn cái chế độ báo thứ hai là chế độ cắt lá để bài anh em được bài lớn nhất đấy bỏ lá để bài anh em được bài lớn nhất anh em nhé thì mình sẽ test luôn cả hai cái chế độ đấy cho anh em này đây mình sẽ bấm bắt đầu trò chơi thì mình sẽ test cái chế độ mà báo nhà nào lớn nhất trước cho cho anh em đấy còn đây là bài của nó này bài của nó thì là bài có rất là nhiều loại thì à, đây là một bộ bài hai ca xanh thông dụng này bài cực kỳ là cứng cho anh em đó anh em thấy họ rất là ok này đây mình sẽ test cho anh em cùng xem này đặt đây máy báo anh em nghe thấy không ừ, chuyện đặt xuống máy báo đó đặt xuống là máy báo luôn này rất là nhanh cho anh em độ chuẩn xác thì không phải bàn nhá là hai này nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất đấy máy báo 2 thì nhà số 2 chắc chắn sẽ là nhà lớn nhất cho anh em đó anh em có thể thấy được đây bài số 2 liêng 123 đấy còn các nhà còn lại thì chắc chắn là sẽ thua bài số 2 rồi không có một bài nào có thể hơn được tại vì máy đã báo thì chỉ có chuẩn 100% cho anh em đấy đã là máy báo thì chỉ có chuẩn 100% cho anh em nhé đây đặt tiếp cho anh em cùng xem này đặt phát máy báo luôn này đây, đặt phát máy báo này đó ví dụ mình bỏ đi một lá này đặt lại cho anh em này đấy anh em nghe đúng không ạ máy báo một tức là sao tức là nhà số 1 này sẽ nhà lớn nhất này đấy máy báo một thì nhà số 1 sẽ là nhà lớn nhất cho anh em anh em có thể nhìn được cái ván bài này đây nhá các cái bài bé thì mình không nói này không điểm này bài này 6 điểm mình không nói này bài số 2 đây bài số 2 được 9 điểm nhưng mà là 96 rô anh em có thể thấy còn bài của mình cũng 9 điểm nhưng mà 98 rô thì anh em có thể thể thấy được là cái máy này nó báo chuẩn cho anh em là cả điểm đấy, báo chuẩn cả điểm và nó báo chuẩn cho anh em là cả chất đó anh em thấy không đấy cả điểm và cả chất cho anh em nên là rất là ok luôn nhé đấy và tiếp theo mình test cho anh em thêm một cái chế độ khác đó là chế độ mà cắt bỏ lá để bài anh em là bài lớn nhất này Đấy, bỏ lá để bài mình bài lớn nhất thì các cái cài đặt này thì khi mà anh em mua máy thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em đấy ở cái chế độ này nhá máy báo bao nhiêu thì anh em bỏ đi bấy nhiêu lá giúp mình ví dụ như đây Máy báo 5 thì anh em bỏ đi cho mình 5 lá này 1, 2, 3, 4, 5 Đấy bỏ đi đúng 5 lá sau đó anh em chia Thì là bài của anh em sẽ là bài lớn nhất Đó Anh em có thể thấy luôn Bài mình liêng 456 này Rất là ok này Đấy Các cái bài khác thì chắc chắn là sẽ thua bài mình rồi Cho nên là không cần ba cái Đấy Anh em chỉ cần đặt máy xuống Máy báo À ví dụ như máy báo nhiều như thế máy báo nhiều như thế anh em bỏ đi một số lá sau đó anh em cắt lại này anh em bỏ lá lại này à. rồi máy báo 4 này bỏ đi 4 này một hai ba bốn đấy chia cho anh em bài của anh em lại liêng 678 anh em đấy ạ máy nó sẽ lựa chọn cho anh em một cái bài lớn nhất bài ok nhất cho nhau đấy thì đấy là hai cái chế độ báo mà anh em khi đi chơi liêng anh em hay sử dụng nhất thì mình sẽ cho anh em cùng xem chi tiết cận cảnh về cái con máy đánh bài này hình thức của nó thì giống một con iPhone 8 Plus bình thường đấy cầm rất là đầm tay nhìn thì không khác gì một con máy hàng công ty đấy, cho nên là rất khó phát hiện ra anh em có thể nhìn hình thức Đấy, con máy này thì anh em có thể lắp sim nghe gọi hoàn toàn là bình thường anh em có thể sử dụng thay thế như một chiếc điện thoại bình thường của anh em một con máy đánh bài này khi anh em đi chơi sử dụng đấy một con máy đánh bài này khi anh em đi chơi sử dụng nó có thể giúp cho anh em là chơi được rất là nhiều trò chơi khác nhau ví dụ như là sâm lốc ba cây liêng đấy phỏng hay là binh sập sám binh ấn độ rất là nhiều trò nhá anh em ờ, yên tâm đấy một con máy cực kỳ là ok cho anh em thì con máy này khi anh em đi chơi ấy, thì anh em có thể mua cho mình tối đa là được ba trò tức là sao tức là anh em có thể mua ba trò bất kỳ trong hàng chục hàng trăm cái trò chơi đó anh em có thể mua trò liêng trò ba cây và một trò nữa hoặc anh em mua ba trò nào mà anh em hay chơi để anh em sử dụng đấy khi anh em mua hết ba trò rồi thì anh em sẽ không thể mua được trò chơi nữa đấy nên là anh em lưu ý cái điều đó giúp mình và một cái bộ sản phẩm này khi anh em đi chơi sử dụng ấy thì nó sẽ có thêm cho anh em kèm cho anh em đó là một chiếc tai nghe siêu nhỏ để anh em đeo vào tai đấy một chiếc tai nghe rất là bé cho anh em thôi và hiện nay thì là bên tấn đang có một cái chương trình khuyến mãi cho anh em là tất cả anh em nào mà khi mua sản phẩm máy đánh bài của bên tấn là anh em sẽ được tặng ngoài là chọn bộ sản phẩm và bao gồm là tai nghe máy đấy thì anh em sẽ được tặng kèm đó chính là hai cây bài một cái chương trình khuyến mãi ưu đãi rất là ok cho anh em đúng không ạ đấy thì à, anh em nào mà muốn sở hữu cho mình đến bộ sản phẩm máy đánh bài CAC 700 này hoặc là muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái dòng sản phẩm này ấy, thì hãy nhanh tay là nhấc điện thoại của mình lên và anh em gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 0564177777 đấy và các kết bạn nhắn tin qua zalo đều được sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em anh em nhé thì đối với những anh em nào ở gần cơ sở bên mình đấy anh em nào ở gần cơ sở bên mình ấy, thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở cơ sở 1 là ở bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 thủ đức thành phố hồ chí minh thế anh em cứ đến nơi alo đến số live trên màn hình cho mình sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các cái bộ sản phẩm luôn còn anh em nào ở xa đặt hàng thì ở bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện thì nhận hàng anh em được phép kiểm tra hàng sau đó mới phải thanh toán tiền à, rất là thoải mái cho anh em luôn thì cuối video cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo